đóng này mở này tứ tử này 100 trăm là né này ba thằng vàng 100 trăm tiếp tục né này ba vàng tiếp bán nhà bán cửa đánh nẻo này này ba vàng đánh 10 tỷ vào chẵn này sập đôi 10 tỷ vào nẻ này ba vàng bán nhà bán cửa đánh nhẽo này này ba vàng anh em thấy chưa rất là chuẩn xác như tài xỉu đây 100 trăm đánh xỉu này 8 điểm xỉu tiếp tục 100 trăm đánh xỉu này 7 điểm xỉu bán nhà bán cửa đánh tài vào đây này 3 4 5 12 điểm tài bán nhà ăn cửa đánh xỉu cái này này hai hai năm chín điểm xỉu đánh 10 tỷ vào tài này bốn bốn năm mười ba điểm tài mở bắt đầu này cua bầu cá 100 trăm đánh cua này hai cua một gà 100 trăm đánh tôm này mở này một gà một tôm một nai đóng vào này chắc chắn vào này đánh cá này một cá một nai một cua bán nhà bán cửa đánh tôm cái này này tôm cua nai à, đánh vào nào chuẩn vào đấy không có sai này được anh em nhé chắc chắn vào này đánh cá này một cá hai bầu à, rất là chuẩn tiếp tục này con này đánh nai này anh em thấy chưa đánh vào nào chuẩn vào đấy không có sai này được thì anh em nhìn đây nhé tại sao mà tôi có thể biết trước cái cỏ chơi thì tôi cũng xin giới thiệu luôn công ty tôi là chuyên về tất cả thiết bị về casino chuyên cung cấp tất cả đồ chơi và thiết bị gian lận về đồ cờ chơi cờ bịp bầu cua tài xỉu sóc đĩa bài ná đá gà những đồ chơi ở ngoài và lập trình ra tất cả những trò chơi trên điện thoại bầu cua tài xỉu sóc đĩa trên điện thoại thì anh em nhìn đây Đấy, rất là nhiều game mà hiện nay anh em chơi mà rất là nhiều anh em thua tha mất rất là nhiều tiền vay mượn nợ lần nâm một cảnh bán nhà bán cửa vì các trò chơi đỏ đen <coughs> mà nhiều anh em không biết thì tại sao mà mình có thể chơi có thể biết được thì đương nhiên nếu khi em chơi ấy, anh em muốn biết thì anh em phải có công nghệ có thiết bị bịp thì anh em có thể biết trước kết quả được chứ nếu anh em chơi theo kiểu đỏ đen thì dám chắc với anh em là sớm muộn thì anh em cũng bán nhà còn đây thì tôi cũng giới thiệu qua vừa là tôi quay cho anh em để làm sao anh em biết được những anh em đã từng có suy nghĩ những trò chơi trên điện thoại nó là đỏ đen thì anh em nên bỏ ngay đi vì làm sao đấy như những cái trò chơi này là tôi đều là biết trước kết quả chơi thì đương nhiên nếu tôi biết trước kết quả chơi và tôi đến sân chơi người ta chơi thì chắc chắn tôi sẽ là người kiếm được tiền đấy tôi có thể làm cho người ta bán nhà bán cửa đấy vì là sao vì là mình biết trước cái công nghệ đấy còn những anh em đã từng thua tha từng nợ lần vay mượn mà anh em muốn biết trước công nghệ thì anh em có thể liên hệ cho tôi tôi có thể hướng dẫn anh em và cung cấp cho anh em những cái phương pháp những cách đánh để làm sao anh em chơi coi giành chiến thắng trong sân chơi của mình còn à, anh em cần liên hệ có thể qua trực tiếp số điện thoại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 đến sân chơi người ta đến sòng sới người ta anh em chỉ cần là lấy cái điện thoại của mình ra người ta chơi trò chơi nào về bầu cua tài xỉu sóc đĩa anh em chỉ cần chụp cái trò chơi đấy anh em gửi qua cho tôi hoặc gọi điện trực tiếp cho tôi tôi sẽ cung cấp cho anh em phương pháp cái cách đánh để làm sao anh em kiếm được tiền trong sân chơi đấy anh em nên nhớ nha mình kiếm được tiền hay mất tiền thắng hay thua là do mình được mất là do mình mình muốn kiếm tiền nhà ta về nhà mình thì anh em phải có công nghệ thiết bị tốt thì anh em có thắng được và hôm nay tôi làm video này để giới thiệu anh em hướng dẫn anh em cách chơi cách đánh anh em đã từng suy nghĩ bỏ đỏ đen thì bỏ ngay đi còn anh em là muốn chơi muốn kiếm tiền muốn giành thắng thì liên hệ với tôi tôi sẽ hướng dẫn anh em cách thì làm sao anh em giành thắng còn là giờ tôi xin kết thúc video ở đây chúc tất cả anh em là người chơi khôn ngoan giành thắng kiếm tiền trong sân chơi mình xin chào anh em